Rồi, nghỉ, nghỉ, nghỉ, nghỉ, nghỉ. Ừ, xóa à? game, xóa game, xóa game. Vậy à? Đây nhá. bật màn hình lên cho xem luôn. <laughs> Steam này. Cục kê. Library này. Uninstall này. Think you should, oh, yeah. oh, God, oh, God, oh, God, oh, God. Rồ rồ rồ Chế độ gì đây Con mẹ vừa lên cái phòng không nó bắn rụng rồi Cay thật Tao vào cái môn mình tao quẩy điểm ép này Đến cái... Uh... Ồ, á, sẽ nằm ăn mạnh à mày máy bay thật ai mẹ bán hộ cái thằng ơi, chống tăng ơi ok ok ok mẹ nó chúng ta mà bán phòng không nó ờ, dệt quân nó mẹ mày 500 thằng quân mình chết như là ra con mẹ mà thằng máy bay lớn dạ. này bắn tao nhá nhớ nhá mày thử cắt lại một lần nữa xem tao có súng bắn máy bay đấy mẹ sao nó nhìn về ngược lại về nhà nhở Thôi xong rồi, hack rồi Cái thằng nào cũng bắn á. Nhưng nó xe tăng nó chưa mở biển đông lắm à Ui, máy bay nó bắn khét thế Bay nó có phòng không, máy bay mình không có phòng không Đeo sửa được ạ à. Mày nó bắn tao Ngoại hàng phòng không Phòng không mà con chó Chết mẹ mày Thế phòng không chưa? Chưa rồi Vẫn còn, vẫn còn à, Còn một thằng bên trái Rồi nó bỏ đấy, nó bỏ đấy, nó bỏ đấy. Nó ra bờ với ta bắn nửa cây rồi. à, đéo sửa được, vẫn đéo sửa được. Nó bị vướng cái đéo gì ấy. ra ngoài phòng không của nó đéo tiếp cận được Và ta sắp nát rồi Một viên nữa chết này phòng không của nó ở ngoài địa phận của mình Cái bay cái bắn kinh đấy nhở Cái mẹ nó dí cho tao mà tao đéo chạy được luôn đấy thằng máy bay này như hack luôn mẹ bắn kinh thật nó điều vãi là thề mẹ thì hàng bộ đéo, không đéo vào được ừ, chỗ nó đâu mẹ thằng vòng không nó bắn kinh với đái à à ba không kìa mẹ thằng này không biết nó không biết chơi thật hay đùa Tao ngồi phòng không nhà nó được này lá mù phòng không để còn gì gì Tao ngồi phòng không nhà nó được này Bắn rồi, hai viên, ba viên, bốn viên rồi Nổ một cái rồi <laughs> Mò lên ngồi phòng không nhà nó luôn mà chiếc biển C này thấy à thả bom tao rồi mày từ đấy rồi bắn được một thằng không không nó về đéo cho vào đất liền luôn ạ à. ơi giời ơi một bốn thành tích thì quá nể ăn đạn ngay ai à, bắn bắn bắn chuẩn chưa à mày máy bay tính trúng ba viên luôn à có máy bay có máy bay mẹ khốn nạn thế nhở mẹ thằng phá game này đòi bán à Đấy, nó smoke vào chịu <laughs> Ô mày cập phòng không đi smoke vào à? Mẹ à. Mày chạy nhanh thế. tử trời ơi mấy cái máy bay nó bắn vào chỗ tao liền à, ờ, có phòng không bắn trời ơi lấy cái phòng không của mình nó bắn à phòng dụng rồi mày hay thế nhở phòng không điểm d nó bắn kìa điểm b hai cái đấy lượn nó đấy mẹ để chết bắn cao dụng rồi B hai phòng không ấy bờ can đổ hai con thiếp giáp nó xong không chiếm điểm d là điểm sân bay là trang bị cái chiếm điểm biến kiểm gió mất sân bay là mất mẹ hai cái máy bay rồi Đấy. lượng ghê phết nhở ui bà mà con này gần chết rồi ăn bốn năm viên rồi Ngày mai nó cướp mất xe tăng kìa Thì hai ngu kìa Ngày mai xe tăng mất không kìa Rồi bay lên cao cắt bom tao đúng không Mẹ mày hai cái á Một cái úp sọt Mày 15k điểm Sao lấy điểm D đã 弾を渡せไปผมก็ไปอ่ะ Dùng chưa? Dùng rồi, dùng, dùng, dùng Mày la thẳng chỗ tao ạ à. Anh cứ Tuấn mẹ thằng ngu này Đâm tuyến bờ chết thoát cả tem ạ à. Tao trước mặt mày, tao trước mặt mày Mày đâu ấy Thằng nó xung quanh rồi lại bay đồng, đi bắn đồng đội rồi còn mày hả phải lên ô tô đi nữa mẹ rồi ô tô đi lượn thắng ở đâu nữa à? no no no no Ôi, con mày bắn đâu ấy? Ôi, mày là cái thằng khách bắn sứt tường rồi, đất rồi. thì bắn hết đạn nhanh với liền Được quả góc bắn tuyệt vời quá Sao nó lại lên trên lầu rồi mày? Không biết, không biết. Tao đang đánh ở dưới. Tao cùng nhà mà. Ôi, con mẹ nó. Ở dưới đông lắm, phải 7 8 thằng. Mấy cái đấy kì, bắn mấy cái khẩu đấy đấy. Gì? Cái khẩu đấy ờ, tác dụng gì đấy? Để soi. Thiệt cầm mẹ mày ở đâu ra đây Thể cầm sniper cứ chạy đi bắn mãi luôn. Thằng hack này ở ờ, nhà mình rồi Khu nhà nó chơi Có hai thằng hack đấy Ôi, có, có, có, có. Good job, we have taken objective. Ui, mình thấy đâu chết kìa Nó chạy phải kìa Nó lại xem mình bắn chết rồi Không Có hai thằng trong sai đấy Yếu kìa Thấy không? Nó ra đi rồi Thấy cái sáng sáng không? Nó đẩy vào ờ, rồi Hỏi ờ, sáng Đánh xe đông này Mà đánh sau đít kìa Đéo chết ạ Wow, mom Ở đây đông lắm Tam vào móm ngay Mẹ Nó để chân nhà, để chân nhà Con mẹ thế không chết kìa ở trên nhà ba thằng bốn thằng Thôi chú ra đi rồi <laughs> kiểu mặt đông á nhà với tao Fuck you Sau kìa Sau sau nhà sao đít mày kìa mày nó mò tận điểm ở tận nhà đi đứng che nè mày quá bìu ôi con mẹ hack kìa là gáo Chết Mẹ thằng bắn đâu ấy ơi hai này cũng chết ạ chơi lấy cả trên đỉnh đôi được nữa toàn xuyên tường kìa à. Top 1 nó bắn xuyên tường kìa em mình về đéo thằng nào hack nhở hack nó xịn hơn hack tay mình lởm hơn ôi nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ ừ. xóa à? game xóa game xóa game vẽ bạn mất cả hai để mẹ tố nguyên trong một cái ổ cứng của mình <laughs> rồi Steam này Cục kê Library này Uninstall này Xóa hẳn luôn khỏi menu trong ừ. Ờ, ấy á, Steam á Điền à ừ, Đấy, Xong rồi Chơi được 61,7 giờ Nhiều 140 nghìn